Xin chào các thầy cô ờ, Hôm nay ờ, xin giới thiệu với thầy cô một cái trò chơi ờ, có tên là Shark Attack dịch sang tiếng Việt là cá mập tấn công thì cái hoạt động trò chơi này thì thường là chúng ta sử dụng cho cái phần khởi động tạo hứng thú trước buổi học hoặc chúng ta có thể áp dụng cho một số hoạt động trong quá trình học sinh học bài thì để thiết kế trò chơi này thì thầy cô sẽ có cái ý tưởng đó chính là cái tình huống thầy cô có thể xem à, đọc cái thông tin tình huống ở trên màn hình và cái luật chơi khi muốn bắt đầu à, trò chơi thì chúng ta sẽ ấn vào play về đây tôi đã thiết kế 5 câu hỏi và đây chính là 5 nhân vật và nhân luật chơi à, chúng ta đã tham khảo lúc lấy thì mỗi lần trả lời sai thì công chúa sẽ bước xuống một bậc cho đến bậc cuối cùng mà trả lời sai là sẽ cuối cùng thế khi à, thiết kế trên bảng tương tác thì nó khác như thế nào so với thiết kế ở trên PowerPoint ở trên PowerPoint thì ờ, chúng ta không thể di chuyển công chúa theo cách này được mà chúng ta phải tạo hiệu ứng như vậy là thiết kế trên bảng tương tác thì có một cái điểm rất là tiện lợi đó là ví dụ với cái việc mà công chúa đi xuống từng bậc thì chúng ta chỉ cần sử dụng chuột trên máy tính hoặc là ở trên bảng thì chúng ta dùng tay hoặc là dùng bút để di chuyển vị trí của công chúa đến ờ, cái bậc mà mình muốn nhất thì sẽ yêu cầu học sinh à, chọn số mỗi số này sẽ tương ứng một câu hỏi ví dụ chúng ta chọn số 3 thì sẽ đưa chúng ta đến cái slide có câu hỏi và khi bấm vào câu hỏi thì sẽ xuất hiện ra đáp án sau khi xuất hiện đáp án xong thì chúng ta sẽ ấn vào cái con thuyền này để quay trở về slide chính câu cái số nào mà đã được chọn rồi thì chúng ta sẽ ẩn đi để ẩn đi chúng ta có rất nhiều cách nhưng mà ở đây thì tôi đã tạo cái hiệu à, ứng là chúng ta chỉ được kéo số chúng ta đi xuống dưới nếu học sinh trả lời đúng thì công chúa vẫn đứng ở vị trí ban đầu còn trường hợp câu số 3 vừa rồi học sinh trả lời sai thì chúng ta sẽ di chuyển công chúa xuống một bậc học sinh tiếp tục chọn số học sinh ờ, muốn muốn chọn số 1 cách làm tương tự như vậy nếu học sinh chọn được đúng thì công chúa sẽ vẫn đứng tại vị trí ban đầu dần dần như vậy cho đến uh, câu hỏi cuối cùng thì sau khi kết thúc câu hỏi cuối cùng nếu như công chúa vẫn đứng ở vị trí an toàn tức là từ bậc 1 đến uh, bậc 5 thì học sinh là người thắng cuộc chúng ta sẽ ấn vào nút chiến thắng còn uh, trường hợp học sinh trả lời sai các câu hỏi mà công chúa đã bước đến bậc cuối cùng và học sinh trả lời sai thì chúng ta sẽ ấn vào nút thôi cuộc đường link để tải ờ, cái game này thì tôi đã để trong phần mô tả video thì thầy cô có thể Ờ, vào phần mô tả video để download cái trò chơi này về và sau khi xem xong video thì ờ, thầy cô vui lòng hãy ờ, ấn like chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được các cái video và có các cái file tải của các cái trò chơi tiếp theo xin cảm ơn thầy cô